có nên đốt vàng mã cho người âm người đã khuất có nhận được giấy tiền đã đốt hay không người phương đông có tập tục đốt tiền vàng mã cho người thân đã qua đời một là để tưởng nhớ đối với người quá cố mặt khác là mong muốn thông qua việc này mà cung cấp thêm tiện nghi để người thân ở âm gian có được cuộc sống thoải mái hơn tuy nhiên điều quan trọng là tổ tiên ông bà của chúng ta có nhận được giấy tiền đã đốt hay không đối với nhiều người việc mua vàng mã về cúng và hóa trong các ngày rằm mồng một dỗ chạp vu lan là việc không thể thiếu nhà giàu thì đặt nhà lầu xe hơi đồ dùng cao cấp để gửi cho người âm nếu không khá giả thì người ta cũng phải có bộ quần áo khay trà tiền vàng đô la âm phủ đem đi đốt, chủ yếu là mong sao cho người thân dưới âm gian có được cuộc sống đủ đầy. Nhiều người tưởng rằng hóa vàng mã là một phần của tinh thần giáo lý nhà Phật. Nhưng điều mà thực hư ra sao? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Liệu người đã khuất có nhận được hay không? theo một người tu đạo có công năng cho biết. Nhìn vào không gian khác, khi con người đốt tiền vàng, thì thấy đó chỉ là một đám cỏ cây màu xám. Đốt vàng bạc giác mỏng thì đối ứng đến không gian khác chỉ là những miếng sắt. Chỉ có người tu luyện chân chính sử dụng thần thông mới có khả năng khiến cho những đồ cúng tế do con người làm trở thành thực thể tại không gian khác. Tuy nhiên, họ sẽ không làm những việc như vậy vì không thể cải biến vận mệnh của âm quỷ. Nếu không, sẽ tổn hại đến công đức của bản thân, cũng là trái với quy luật vũ trụ. Theo Phật gia, con người đều phải trải qua chuyển sinh luân hồi. Một khi trút hơi thở rồi, thì linh hồn người ấy sẽ trở lại là bản thân chân chính. Dù trên dân gian họ là cha mẹ, anh em vợ chồng của nhau nhưng khi âm dương cách biệt thì không còn liên quan gì theo lời phật dạy thì con người sau khi chết nhờ thiện nghiệp mà sinh lên cõi trời hoặc tái sinh trở lại làm người nếu tích tụ nhiều tội nghiệp thì sẽ phải tái sinh làm loài súc sinh hoặc đọa địa ngục tức là tùy theo nghiệp mà tái sinh tồn tại dưới hình thái này hay hình thái khác. Thế nên, không phải chết rồi cứ tồn tại mãi ở cõi âm để nhờ người thân cung phụng cho hưởng thụ. Mà những đồ mã bằng giấy như điện thoại di động, thẻ ATM, xe hơi nhà lầu, tiền vàng, quần áo, kể cả người giúp việc thì làm sao người ở cõi âm nếu họ chưa tái sinh có thể sử dụng được cõi âm tất nhiên có đời sống khác dương gian hình thái chúng sinh ở cảnh giới nào thì tuân theo cảnh giới đó quay trở về nguồn gốc tục đốt vàng mã tục đốt vàng mã có nguồn gốc từ trung quốc theo sự sách vào thời thượng cổ con người sống đơn giản thuần phát thuần theo tự nhiên chưa có tư tưởng phức tạp nhưng khi vật chất xã hội nhiều lên, con người đông đúc lên thì sinh ra sự phân chia giàu nghèo giai cấp xã hội. Về sau có giai đoạn tục tuẩn tán khá phổ biến. Các ông vua khi chết đã chôn theo rất nhiều người, cùng các đồ dùng, tiền thực hay vàng ngọc, châu báu. Đến đời Tần Thủy Hoàng thì đồ tùy tán đã thay người thật bằng tượng gốm như bình mã, người hầu cận. Nhưng vẫn dùng tiền thật vàng ngọc. Phải cho đến đời Ngụy Tấn thì mới chuyển sang tiền giấy tùy tán. Năm khai nguyên thứ 26 năm 738, vua huyền tôn ra sắc dụ cho phép dùng tiền giấy vàng mã thay cho tiền thật trong việc cúng tế cầu siêu. Còn nói về việc đốt vàng mã hiện nay thì có thể nói trong cả năm thì có lẽ rằm tháng 7 là đốt vàng mã nhiều nhất. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu việc đốt vàng mã rằm tháng 7 và ý nghĩa thực sự của ngày lễ Vu Lan. Nói đến nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan từ xưa đến nay, người ta nhắc đến câu chuyện vị tôn giả Mộc Kiền Liên, một trong 10 đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi chứng đắc quả vị đã đại hiếu cứu mẹ thoát khỏi cõi ngạ quỷ. Theo kinh Vu Lan Bồn, một kiền liên dùng thần thông thấy mẹ ngài do làm ác nên khi chết bị làm ngạ quỷ, bị nạn đói khát dày vò. Tôn giả bèn cầm bát cơm xuống cõi ngạ quỷ đưa cho mẹ. Mẹ ông cầm lấy bát cơm đưa vào miệng, thì cơm lại hóa thành than hồng cháy đỏ không tài nào ăn được. Ngài không thể cứu được, bèn quay về thỉnh cầu Phật chỉ cách cứu mẹ. Đức Phật nói rằng, mẹ của ông đã nhiều đời tạo nghiệp nên nghiệp rất nặng vì vậy phải chịu khổ báo là quỷ đói. Nhờ vào lòng từ bi của Đức Phật, chư Tăng Mười Phương cùng phát thiện nguyện và cũng nương nhờ vào công đức bố thí và lòng chí thành của tôn giả Mục Kiền Liên. Mẹ ông cuối cùng đã thoát khỏi cõi ngạ quỷ, siêu thăng lên cõi lành. Cũng là nói rằng thiện ác là có báo. Mẹ của Mục Kiền Liên khi còn sống tham lam ích kỷ, thậm chí còn phỉ bán Phật Pháp, nên khi chết bị đầy đọa xuống cõi ngạ quỷ chịu tội. Điều này cũng cho thấy con người ta khi sống mà tạo nghiệp thì chỉ có thể tự mình chịu khổ để trả nghiệp mới có hy vọng được thoát ly khỏi khổ ải. Cho dù là một người có thần thông quảng đại như một kiền liên, cũng không thể gánh thay được nghiệp của người khác dù đó là cha mẹ hay người thân thích của mình. Cho nên, xưa nay các tín ngưỡng chân chính đều dạy con người sống phải hành thiện tích đức. Nhận được thiện báo hay ác báo là do bản thân mình mà ra. Chỉ khi con người tỉnh ngộ, làm nhiều việc thiện, có rất nhiều năng lượng thiện lành, thì sẽ khiến thần Phật cảm động, từ đó có thể cứu vớt được tội lỗi của mình. Như vậy, ý nghĩa thực sự của ngày lễ Vu Lan một là để nói về đức hiếu của người con, quan trọng hơn là để giáo huấn cho thế nhân về nhân quả báo ứng, thiện ác đều có báo. Việc đốt vàng mã chẳng qua chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Có thờ có thiên, có đúng không? Trong quá trình phát triển, tục đốt vàng mã đang dần đi xa khỏi mục đích ban đầu là tưởng nhớ tổ tiên. Đến bây giờ thì đã trở nên thái quá. Cổ nhân dạy rằng lễ bạc tâm thành, đốt vàng mã chỉ là một cách thức để con cháu nhớ đến tổ tiên cội nguồn. Nhưng bây giờ, nhiều người cho rằng càng đốt nhiều càng được nhiều tài lộc, ganh đua nhau để đốt, dẫn đến sự thái quá tràn lan trong toàn xã hội. Kỳ thực, các tín ngưỡng chân chính không đề cập đến việc đốt vàng mã. Trong tất cả kinh điển Phật giáo đều không tìm thấy ghi chép về việc đốt tiền giấy cho người đã khuất. Càng không có nói rằng đốt tiền vàng mã xuống địa phủ sẽ trở thành tiền thực. Con người tin rằng có thờ có kiên, tuy nhiên lại lấy văn hóa mua chuộc của mình mà đưa vào chùa chiền đền miếu. Thực ra, các chính giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo đạo giáo chân chính đều khuyên con người hành thiện tích đức, đều giảng nhân quả báo ứng, dạy con người biết rằng mọi phúc lộc hay khổ nạn của con người đều do nghiệp thiện ác tạo nên. Nho giáo cũng dạy rằng tổ tông tuy viễn, tế tự bất khả bất thành, tức tổ tông dù xa, thờ cúng không thể không thành tâm như vậy, việc tu dưỡng cái tâm chân thành thành kính khi làm lễ mới là quan trọng nhất, chứ không phải chỉ ở hình thức bên ngoài như người ta vẫn thường nghĩ. Hậu quả của đốt vàng mã cũng không ít. Xét trên các yếu tố cả về nguồn gốc, tâm linh, kinh tế xã hội thì tục đốt vàng mã không mang lại lợi ích. Nhưng tại sao không những không giảm mà vẫn tiếp tục gia tăng? Có một thực tế là gần đây có rất nhiều người giàu có, rất nhiều quan chức đi lễ đền chùa, miếu thần để cúng dường, đốt tiền vàng thật long trọng. Họ cầu xin được thăng quan tiến chức, công thành danh toại, buôn bán phát tài một vốn bốn lời, bình an mạnh khỏe để hưởng phúc lộc, sống lâu trường thọ. Thông thường, gia chủ sắm đồ cúng lễ, trong đó thường luôn kèm theo lễ tiền vàng mã, còn nhiều gia đình sử dụng số vàng mã nhiều hơn, phong phú hơn, nghĩa là ngoài tiền mã, gia chủ còn sắm nhiều thứ vật dụng vàng mã khác. Phải chăng do nhiều người thế giới thượng lưu giàu sang phú quý, dân lễ đốt vàng mã, thì họ nghĩ rằng chắc do dân lễ to đốt vàng mã nhiều nên người ta mới giàu sang phú quý như thế theo các nhà nghiên cứu, mỗi năm người dân Việt Nam đốt gần 50.000 tấn vàng mã, tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Cộng cả 63 tỉnh thành lại, số tiền bị đốt ra cho có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là mỗi năm hàng tỷ đô la bị đốt theo vàng mã. Tháng 2 vừa qua đã có 4 người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại Hà Nội. Nguyên nhân là do sau khi hóa vàng, một người đi ra ngoài, trong khi bốn người còn lại ngủ trong nhà thì sẽ ra hỏa hoạn và tử vong. Vì thế, về việc này, mỗi người cần xem xét và có sự lựa chọn sáng suốt của riêng mình. Không thể phủ nhận sức hút của vàng mã trong đời sống tâm linh của người Việt, nhưng đốt vàng mã như thế nào và đốt bao nhiêu là đủ thì cần có sự suy xét hơn để thể hiện lòng hiếu thảo, thành kính với ông bà tổ tiên. Thay vì mua thật nhiều vàng mã để đốt, hãy dùng số tiền đó giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhở. Đó chính là việc làm tích đức, hiếu lễ với tổ tiên. Đã đến lúc chúng ta nên trả lại đúng nét đẹp văn hóa cho tục lệ cúng lễ, để người trần không tiêu tốn tiền của và người âm cũng không bội thực vàng mã vào mỗi dịp ngày lễ.